nhà ga, xà phòng, mùi xoa, pano, áp phích là từ mượn tiếng Pháp. Meeting, TV là từ mượn tiếng Anh. Như vậy, chúng ta có khái niệm. Như bất kỳ ngôn ngữ nào khác, tiếng Việt mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để làm giàu cho vốn từ của mình. Mượn từ là một cách để phát triển vốn từ. Tuy nhiên, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc không nên mượn từ một cách tùy tiện. 2. Yếu tố Hán Việt Trong tiếng Việt có một bộ phận lớn các yếu tố Hán Việt có khả năng tạo nên rất nhiều từ khác nhau. Ví dụ, yếu tố Hán Việt là hải, nghĩa là biển, thì có một số những từ Hán Việt như hải đăng, hải sản, hải lãnh, hải quân, hải lý, hải phận hay còn gọi là lãnh hải nhé các em nhé. Thủy là nước thì có thủy nông, thủy quái, thủy sản, thủy lợi, thủy canh, thủy văn, thủy cung. Gia có nghĩa là nhà. Có gia tộc, gia đình, gia phả, gia sản, gia nhân, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi và làm bài tập 1. Trong các từ sau, đâu là từ mượn tiếng Hán, đâu là từ mượn các ngôn ngữ khác? Nhân loại, thế giới, video, nhận thức, cộng đồng, xích lô, cô đơn, nghịch lý, mê cung, axit, ba dơ. Chúng ta trả lời, từ mượn tiếng Hán là nhân loại, thế giới, nhận thức, cộng đồng, cô đơn, nghịch lý, mê cung. Từ mượn các ngôn ngữ khác, video, xích lô, axit, ba dơ. Câu 2. Theo em, vì sao chúng ta mượn những từ như email, video, internet? Chúng ta trả lời khi các hiện tượng như email, video, internet được phát minh, tiếng Việt chưa có từ vựng để biểu đạt những hiện tượng này. Do đó, chúng ta mượn các từ này để phục vụ cho giao tiếp, qua đó làm giàu có, phong phú thêm vốn từ vựng tiếng Việt. Câu 3. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Một cán bộ hưu trí ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bực bội kể lại. Do có công việc tại thành phố Hồ Chí Minh một tuần, nên tôi đã gọi điện tới một khách sạn trong đó để đặt phòng. Trong khi tôi đang hỏi về giá cả dịch vụ, thì cô lễ tân nghe điện thoại tuôn ra một chàng. Anh book đặt phòng ạ, à. anh chọn single hay double room? phòng đơn hay phòng đôi? Anh sure, chắc chắn rồi chứ. Anh có thể fix cố định lịch chính xác ngày đến được không? Trong trường hợp máy bay delay, nghĩa là hoãn chuyến, hoặc thay đổi kế hoạch, anh phải confirm xác nhận lại cho em. Tôi nghe mà không thể hiểu cô ta đang nói gì. Bảo Linh sành điệu hay tự đánh mất mình Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 28 tháng 4 năm 2012. Trong câu chuyện trên, vì sao người cán bộ hưu trí không hiểu được những điều nhân viên lễ tân nói? Từ đó em rút ra bài học gì về việc sử dụng từ mượn trong giao tiếp? Chúng ta trả lời, người cán bộ hưu trí không thể hiểu được những điều nhân viên lễ tân nói vì nhân viên lễ tân đã lạm dụng từ mượn trong giao tiếp. Bài học rút ra là khi giao tiếp, cần tránh lạm dụng từ mượn. Chúng ta chỉ nên dùng từ mượn khi không có từ tiếng Việt tương đương để biểu đạt. Biểu đạt nha các em nhé. Câu 4. Giải thích nghĩa của từ in đậm trong các câu sau. A. Thấy con mình có tài năng thiên bẩm về hội họa. Người cha đã cho cậu theo học thầy Verrocchio, một họa sĩ nổi tiếng cô B. Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định lẫn nhau, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy chúng bổ sung cho nhau, làm cho nhận thức về việc học thêm toàn diện. C. Lực lượng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc của dân tộc bình thường tiềm ẩn trong nhân dân, tương tự như chú bé làng gióng, nằm im không nói, không cười. D quá trình phát triển của nhân vật thánh gióng dồi dào ý nghĩa nhân sinh và nên thơ, nên họa biết bao. Ở đây có các từ in đậm, ở câu A có từ tài năng, hội họa, họa sĩ. Ở câu B có từ phủ định, bổ sung, nhận thức. Ở câu C có từ dân tộc, nhân dân. Ở câu D có từ phát triển, nhân sinh. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích nghĩa của những từ này. Ở câu A, từ tài năng có nghĩa là năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và có sáng tạo trong công việc. Từ hội họa là từ mượn Hán Việt, hội trong hội tụ, họa trong họa sĩ mang nghĩa là một ngành nghệ thuật, trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy hoặc vải để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Họa sĩ, người chuyên vẽ tranh nghệ thuật có trình độ và đã được mọi người công nhận. B. Từ phủ định nghĩa là bác bỏ sự tồn tại, sự cần thiết của cái gì. Bổ sung nghĩa là thêm vào cho đủ. Nhận thức nghĩa là nhận ra và biết được, hiểu được. Ở câu C, từ dân tộc là tên gọi những cộng đồng người có chung một ngôn ngữ, một lãnh thổ, một nền kinh tế và một truyền thống văn hóa. Từ nhân dân Nhân dân nghĩa là đông đảo những người dân thuộc mọi tầng lớp đang sống trong một khu vực nào đó. Ở câu D, từ phát triển nghĩa là biến đổi hoặc làm cho biến đổi theo chiều hướng tăng, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Từ nhân sinh quan niệm thành hệ thống về cuộc đời, về ý nghĩa và mục đích sống của con người. Câu 5. Tìm những từ ghép có các yếu tố Hán Việt trong bảng sau cột 2 và giải thích nghĩa của những từ đó. À, đây là bảng, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Từ bình có nghĩa là bằng phẳng đều nhau, có các từ ghép Hán Việt như bình đẳng, bình quyền, bình phương, bình lặng, bình thản vân vân. Từ đối nghĩa là đáp lại, ứng với, có đối thoại, đối đáp, đối đầu, đối chất, đối địch. Từ tư có nghĩa là riêng, việc riêng, của riêng. Chúng ta có tư chất, tư cách, tư trang, tư tình, tư lợi, vân vân. Từ quan nghĩa là xem, chúng ta có quan điểm, quan sát, quan trắc, quan niệm, vân vân. Từ tuyệt có nghĩa là cắt đứt, hết, dứt, có tuyệt chủng, tuyệt mệnh, tuyệt thực, tuyệt giao, tuyệt bút vân vân thì à, chúng ta sẽ giải thích nghĩa của những từ này bình đẳng có nghĩa là ngang hàng nhau về trách nhiệm và quyền lợi đối thoại đối đáp có nghĩa là cuộc nói chuyện giữa hai hay nhiều người với nhau để bàn bạc trao đổi ý kiến tư chất nghĩa là đặc tính có sẵn của một người riêng tư nghĩa là riêng của từng người quan điểm cách nhìn nhận suy nghĩ một sự vật một vấn đề Quan sát là xem xét từng chi tiết để tìm hiểu. Tuyệt chủng nghĩa là mất hẳn nòi giống. Tuyệt vọng nghĩa là mất hết mọi hy vọng. Ngoài ra thì còn có một số những câu khác mà chúng ta muốn giải nghĩa thì chúng ta sẽ tra trên từ điển nhé. Câu 6. Đặt 3 câu có sử dụng một số từ Hán Việt tìm được ở bài tập trên. Các em có thể chọn 3 câu trong số những câu cô cung cấp Câu 1. Ngày nay nam nữ có quyền bình đẳng như nhau hoặc mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật. Một trong những nguyên tắc hợp tác của ASEAN là bình đẳng giữa các quốc gia hoặc là mỗi người có một quan điểm khác nhau từ quan điểm đây đặt câu với từ bình đẳng ba câu trên còn câu thứ tư là đặt câu với từ quan điểm hiện nay loài khủng long đã hoàn toàn tuyệt chủng đặt câu với từ tuyệt chủng bạn ấy có tư cách để trở thành lớp trưởng đặt câu với từ tư cách Tư chất của cậu ấy cũng bình thường thôi, đặt câu với từ tư chất. Tôi có thói quen quan sát bình minh mỗi sớm thức dậy, từ quan sát. Mẹ tôi đã tuyệt giao với họ vì họ không giữ chữ tín, tuyệt giao, đây là vì họ nhé, chứ không phải vị họ để cô chữa lại. Rồi nó để lại bức thư tuyệt mệnh trong tủ, từ tuyệt mệnh. Tôi đối đáp với giám khảo rất trôi chảy, từ đối đáp. Câu 7. Phân biệt nghĩa của những yếu tố Hán Việt đồng âm sau đây. A. Thiên trong thiên vị, thiên trong thiên văn, thiên trong thiên niên kỷ. B. Họa trong tai họa với họa trong hội họa, họa trong sướng họa. Đạo trong lãnh đạo, đạo trong đạo tặc và đạo trong địa đạo. Chúng ta phân biệt nghĩa của những yếu tố Hán Việt đồng âm. Thứ nhất là yếu tố thiên, thiên trong thiên vị, nghĩa là nghiêng lệch Thiên trong thiên văn nghĩa là trời. Thiên trong thiên niên kỷ nghĩa là một nghìn. Yếu tố họa, họa trong tai họa nghĩa là điều không may xảy tới. Họa trong hội họa là nghệ thuật tạo hình, dùng màu sắc đường nét để mô tả sự vật, hình tượng. Họa trong sướng họa nghĩa là hát hòa theo. Yếu tố đạo, đạo trong lãnh đạo nghĩa là chỉ đạo, đạo trong đạo tặc nghĩa là ăn trộm, ăn cắp. Đạo trong địa đạo nghĩa là con đường. Viết ngắn Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta những ích lợi gì? Em hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt. Đoạn văn tham khảo 1 như sau. Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta sự hiểu biết cái nhìn bao quát và đi đến những hành động đúng đắn trong cuộc sống. Con người có đôi mắt để nhìn đời, phân biệt đục trong, phải trái, đúng sai. Tuy nhiên, nếu chỉ đánh giá mọi việc bằng đôi mắt của mình, có khi chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm, suy nghĩ khác, góc nhìn khác, giúp ta có cái nhìn toàn diện về sự vật, hiện tượng. Nó còn giúp ta tránh được lối suy nghĩ thiển cận, phiến diện và bồi dưỡng cho ta tri thức mới mẻ biết suy nghĩ khác biệt tạo nên tính năng động trong tư duy đó chính là cơ sở và động lực để con người sáng tạo và thành công steven jobs đã không ngần ngại suy nghĩ về một sản phẩm khác biệt trong nhiều năm cuối cùng ông đã tạo ra được chiếc iphone huyền thoại Harlan Stander đến gần cuối cuộc đời mới nhận ra sự khác biệt của món gà rán do ông sáng tạo và gặt hái thành công lớn sau bao năm vất vả. Tất cả là nhờ có điểm nhìn khác biệt, suy nghĩ khác biệt. Như vậy, để nhận định vấn đề một cách đúng đắn, chúng ta phải thay đổi góc nhìn, phải đặt mình vào vị trí của mọi người đến tìm hiểu mọi việc một cách toàn diện hơn. Không có gì tầm thường trên thế giới, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn. Đoạn văn 2 Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích đầu tiên khi xem xét vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau con người sẽ có cái nhìn toàn diện nhất từ đó đưa ra được những đánh giá hay quyết định đúng đắn cho vấn đề khi họp tổ để bình bầu thi đua cho các bạn trong lớp ta nhìn nhận về nhiệm vụ rèn luyện của mỗi bạn như thế nào ngoài phương diện học tập cần chú ý đến phương diện rèn luyện sức khỏe kỹ năng sống đạo đức lối sống để từ đó có cách đánh giá đúng đắn toàn diện về từng bạn trong tổ nhóm của mình Tiếp đến, cái nhìn đa chiều sẽ giúp con người tránh được lối suy nghĩ chủ quan, phiến diện mà dẫn đến mắc phải sai lầm. Chẳng hạn, khi nhìn nhận về phương pháp học tập, có người cho rằng chỉ cần học thầy, hăng hái, chăm chỉ trong học tập là đủ. Nhưng ở một góc độ khác, ngoài việc học thầy, chúng ta cần học bạn bè, học từ mọi người xung quanh. Đồng thời, chúng ta sẽ học hỏi thêm được nhiều tri thức, kỹ năng bổ ích cho hành trình đến với thành công